Ok xin chào tất cả các bạn tất cả các khách hàng thì à, hôm nay mình sẽ giới thiệu nguyên cái combo X K10 hoặc KF108 với lại micro BM900 của hãng Ami thì à, cái bộ này gồm có những cái gì đầu tiên là miễn phí vận chuyển cho các bạn thứ hai có một cái chân kẹp ha một cái màn lọc một cái à, micro ami thì trong cái micro nó có là chụp mút nè micro nè sóc mau của micro dây của micro rồi thì sau đó là tới cái sao cạc thì cái sao cạc nó có là một cái dây nguồn một cái dây lấy nhạc một cái dây like bên mình tự làm nha bạn nhé thì dây like này là một đổi một luôn tất cả tất cả sản phẩm này là đều là một đổi một nha các bạn thì sao cạc và micro là một đổi một trong một năm còn tất cả các dây thì 3 tháng nha các bạn nhé và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn mua hàng cái bàn lắp tự lắp được thì đây là đầu tiên các bạn có một chân kẹp thì đây á, các bạn à, đây là cái chỗ mà các bạn kẹp vào cái thanh bàn rồi các bạn cho này vào thì các bạn kẹp này vô bàn thì nó sẽ dựng lên như thế này ha nó sẽ dựng lên như thế này thì mình minh họa thôi để các bạn biết rồi sau đó là thì đối với micro ami thì phải cần có cái cái ron cái ron của cái thằng ờ, này để các bạn có thể lắp cái sóc mau nó vào các bạn dặn cái ron ở trong cái cục này ra các bạn cho nó vào đây ha sau đó thì tiếp theo là các bạn cho cái sóc mount vào đây các bạn dặn sóc mount vào đây thì lúc đó thì đã xong này rồi thì các bạn chỉ cần việc bóp cái đầu này và cho cái micro vào đây thôi là xong thì cái hướng của micro thì là cái hướng của nó là cardiop cho nên chỉ là cái hướng này thôi là bao quanh xung quanh đây tới phía trước còn cái sau này ở trên này thì không phải các bạn có nhiều bạn nhầm lẫn là hát vào cái hướng trên này hoặc là sau lưng này thì cái giọng nó sẽ bắt không đúng tần số không chuẩn thì hướng của nó là có chữ các bạn các bạn nhớ rồi mình minh họa thì cái chân kẹp nó đã xong thì bây giờ mình sẽ ờ, để nó qua một bên các bạn nhé thì bây giờ mình sẽ cắm cái ami ờ, này vào cái sao kẹt K10 này thì đầu tiên thì mình sẽ cắm nguồn cho cái sao K10 này nha mình sẽ có cái dây nguồn của nó mình cắm một đầu vào cái này thì thay vì cái uh, cục sạc dự phòng thì các bạn có thể dùng cái cốc sạc của iPhone cốc sạc của Samsung rồi các bạn cho lên đèn các bạn nhé đây hiện tại là lên đèn rồi thì đầu tiên cho lên đèn rồi các bạn cứ dặn mát hết cho mình đi dặn mát hết tất cả ha dặn mát hết tất cả bên đây thì dặn khá ngược lại bên này các bạn cho lên mát hết rồi tiếp theo là mình sẽ cắm micro vào micro là bên trái nha các bạn hai micro thứ nhất là hai lỗ nhỏ 3.5 micro thứ hai là lỗ 6 ly các bạn muốn hát micro thứ hai thì các bạn có thể cắm cái uh, micro thứ hai này vào đây nó sẽ phân biệt hoặc là cắm đây cũng được tùy các bạn sau đó các bạn cắm dây lai vào nhá thì dây lai bên mình thì có hai đầu một đầu vàng một đầu trắng các bạn cắm đầu vàng vào hai lỗ này một trong hai nhé còn đầu đen này á các bạn sẽ cắm trên điện thoại đang quay xíu mình cắm cho các bạn nghe tiếp theo là về dây lấy nhạc các bạn cắm uh, dây lấy nhạc vào lỗ hai đầu giống nhau các bạn cắm đầu nào cũng được lỗ này thì dây này có nhiệm vụ là cắm vào điện thoại lấy nhạc các bạn rồi thì uh, thế là xong bây giờ mình sẽ cắm tai nghe vào cắm thêm tai nghe vào các bạn các bạn chỉ cần cắm tai nghe của iPhone hoặc tai nghe Samsung các bạn nghe là chuẩn rồi không cần thiết phải những cái tai nghe kiểm âm bự bự á cái đó nếu các bạn mua giá trên một triệu mấy thì có thể là hay còn các bạn mua nằm 300 400 500 gì đó thì thật sự là nó chỉ là tai nghe bình thường thôi rất là đau tai cho nên mình chỉ khuyên dùng điện thoại thứ nhất là thẩm mỹ thứ hai là nhẹ tai không đau rồi bây giờ mình sẽ để tai nghe vào sau đó mình cắm micro vào hiện tại thì tai nghe của mình á, đang có micro rồi à, và bây giờ mình sẽ cắm cái dây này vào đây cho các bạn đây cắm dây này vào đây vào cái điện thoại đang quay nha cho các bạn thấy được âm thanh như nào alo 122 Ờ, các bạn chắc là các bạn đang nghe rất là vang đúng không? Thì bây giờ mình sẽ bật cái chế độ MC nói thôi là màu xanh lá cây các bạn nhé. Đây, màu xanh lá cây. Thì mình để bấm cái này để mình chỉ các bạn từng cái nút của nó. Thì đây mình à, bên tay trái các bạn là ba ba nút này. Thứ nhất á, là volume của micro. Thứ hai là volume của cái này á, là volume của chép còn cái này á, là volume của bass thì micro bass ấy lộn chép bass còn bên tay phải các bạn á, là volume tổng của nhạc và micro còn cái chính giữa này là volume của nhạc mà khi các bạn cắm cái dây nguồn này vào máy tính á, thì các bạn mới nhận được cái này tín hiệu cái này chứ bình thường các bạn xài hai cái điện thoại với nhau á các bạn sẽ không ờ, có thể mà điều chỉnh được cái này cũng vậy cái này là âm thanh volume của bên kia người nghe các bạn à, mà xài máy tính mới có còn điện thoại với điện thoại mất tác dụng thì thì mình à, thì mình xài thì mình hay dặn má tất cả lên sau đó mình sẽ coi cái giọng mình á như nào để mình giảm trap hoặc bass thôi hai này thôi hoặc là các bạn muốn micro nhạy thì các bạn cho mát còn micro bình thường thì bạn sát miệng các bạn hát á thì các bạn giảm xuống rồi đó là cái ứng dụng cái nút sau này là nút bên trái này á, hai nút này thì nút bên trái á, là có bốn màu bốn chế độ thì có màu đỏ và màu xanh dương á, là trong đó nó sẽ bao gồm là 16 hiệu ứng 16 chế độ vang còn màu xanh lá cây này mình đang nói á, là chế độ MC là không có vang còn cái màu trắng hồi nãy mình bấm qua là cái màu đó là cái không có tiếng micro thể tự động tắt rồi bây giờ mình sẽ bấm cái màu xanh dương màu đỏ cho các bạn nghe vang nhé alo đây đây là màu xanh dương thì nó vang rồi bây giờ mình sẽ dùng cái nút bên phải của các bạn nhé mình sẽ dùng cái nút bên phải của các bạn bên phải này mình sẽ bấm một cái là chế độ hiệu ứng nó sẽ thay đổi alo alo các bạn thấy nó thay đổi không alo alo alo một hai hai hai shake alo đó thì hiệu ứng nó thay đổi alo đó nó thả lại thay đổi nữa thì các bạn bấm nó sẽ thay đổi và tiếp theo alo một để mình chọn một cái alo một hai hai hai hai hai Hứa với mình rằng em không được ngùng ngã Em hãy nhìn thấy Em cười dù là cánh xa Anh sẽ vẫn tiếp tục Ok, cái này vừa vừa vừa vừa vang vừa vang Rồi bây giờ mình sẽ hát một cái bài hát Của... Uh, mà sáng một bài hát phía sau một cô gái cho các bạn nghe bây giờ mình sẽ ờ, <clears throat> Alo <clears throat> đợi đợi đợi mình lấy cái điện thoại nha các bạn phía sau một cô gái với mình sang lộn nhiều khi anh mong được một lần nói ra hết tất cả thay vì thay vì ok à, trong cái khi chờ đợi à, thằng em mình lấy cái điện thoại thì à, các bạn có thể truy cập vào website bu studio vn để các bạn có thể tham khảo những cái clip hoặc là những cái sản phẩm trên đó thứ hai nữa là ừ, các bạn vào fanpage bustudio.vn ở trên Facebook thì các bạn có thể thấy được là những cái khách hàng hoặc là những cái bộ mà mình up trên đó thì sẽ có những cái chương trình khuyến mãi trên đó các bạn nhớ ghé xem nhé và bây giờ mình sẽ ờ, hát cho các bạn thử một bài nghe thì hiện tại là cái micro cách xa cái miệng mình là tầm khoảng 15 cm để các bạn có thể hát gần lại nhưng à, các bạn à, hát xa hơn một tí khi mà cao trào các bạn nên hát xa xa ra một tí thì nó sẽ ok thì hiện tại mình hát xa là 15 cm thì à, ôi điện thoại lâu quá vậy quý quý bấm anh bài à, phía sau của gái em đưa mượn điện thoại coi xin lỗi các bạn nha phía sau một cô gái đâu đâu đâu đây đây đây có rồi có rồi à, xin lỗi các bạn rất là nhiều bây giờ mình sẽ cắm vào volume các bạn có thể tăng giảm ở trên điện thoại nha chứ các bạn không thể nào mà tăng giảm ở trên cái cái sao cạn được tại vì cái sao cạn nó chỉ khi cắm vào máy tính nó mới có sự tăng giảm thì các bạn coi ờ, cái khúc hồi nãy thì các bạn có thể tua qua nhiều khi anh mong được một lần nói ra hết tất cả thay vì lấp lánh đôi lúc em tranh ánh mắt của anh vì dường như lúc nào em cũng yêu thấu lòng anh không thể ngăn lời càng không thể để giọt lệ nào được rơi nên anh lùi bước bên dù không nắm tay nhưng đường chung ok thì mình test và mình hướng dẫn lắp ráp này kia cho các bạn mà à, mua hàng khách hàng hoặc là các bạn những các bạn chưa hiểu rõ về cái bộ này các bạn có thể coi cái clip này và các bạn nhớ subscribe và like à, cái um, kênh youtube của mình nha các bạn cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào những cái clip sau và mình giải thích nhiều hơn về những cái dụng cụ hát online như thế này à, các bạn có thể liên hệ số điện thoại 0926 46 45 49 hoặc là tới thẳng địa chị đây rồi cảm ơn các bạn Zalo Facebook đều là số điện thoại này các bạn nhé Xin chào và hẹn gặp lại các bạn cảm ơn